chào các bạn alo dạ đợi chút xíu anh có nhân viên em ờ, tiếp anh em đang ừ. Ờ, bắt một chuyện chút dạ quay lại gửi cho anh xem ừ. đúng rồi à, hôm nay à, rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu đến các bạn một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa nhật hiệu là Rinnai model KGM 63 VTG con này à, con này là đời 2018 mã số 002517 đây đây là mã số nhà sản xuất nó khi mà xuất xưởng ra thì nó sẽ quản lý theo cái số này đây à. có thể là cái số ờ, series ờ, số lượng của nó xuất xưởng Ủa anh đang trực tiếp dạ đúng rồi trực tiếp đó, anh à, hôm nay uh, bây giờ tôi sẽ thử cái chức năng của bếp ha trước khi giao cho khách hai người xem rồi đó đầu tiên là thử chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa bây giờ tôi sẽ thổi cho lửa tắt ha Thí dụ như trong quá trình đun nấu mà lửa tắt hay là nước trào ra đó là làm tắt lửa thì bếp nó sẽ tự hoạt động khóa ga bây giờ tôi sẽ thổi cho lửa tắt đây là cần gạt điều chỉnh lửa to nhỏ nè còn lửa xanh rất là đẹp còn hộp nướng thì à, hai hai tầng lửa trên dưới hộp nướng thì hai tầng lửa trên dưới bây giờ tôi sẽ thổi cho lửa tắt sau khoảng 5-7 giây cảm biến sẽ ờ, khóa ra bếp nó khóa ra nó tít tít đó à. À, một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức là ý của người ta là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng mà anh chị lưu ý nè cái đầu cái mâm chia lửa nè nó cao hơn mặt bếp nè nên nước có trào ra thì nước nó chỉ nằm trên mặt bếp thôi trường hợp mà trào nhiều có bọt nhiều á thì nó mới tắt lửa nên ờ, trong 10 lần á, thì nó chỉ có một lần là nước trào tắt lửa thôi chủ yếu là do gió thổi làm tắt lửa thì bếp nó sẽ khóa ra nên mà quảng cáo là chống trào là nó không có đúng nó là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa hay là còn nước cào thì cũng có nhưng mà ít chừng nào nước cào phải nhiều cào phải nhiều mà nó phải ờ, che được cái cái khe ga ra thì thì nó mới tắt à, công tắc bếp vẫn đang mở, đang mở đó công tắc bếp vẫn đang mở nhưng mà ga là nó khóa rồi ừ, ừ đó, đó là chức năng khóa ga khi ờ, khi lửa tắt Ủa anh mở lên thì cái bấm lúc này trước nước nào cũng được nên lúc này là cho bếp bên trái ừ, còn bên này bên bếp bên phải ừ. còn này là để nướng À. Ừ. Bây giờ tiếp theo là tôi thử chức năng là khóa ra khi ờ, nước cạn nồi khóa ra khi nước cạn nồi trong quá trình đun nấu mà nếu mà mình lỡ quên ừ nếu cạn đáy nồi thì bếp nó sẽ khóa ra giống như nó nóng nó cạn cái miếng này cho đây bao nhiêu độ là nó nó nó, nó ờ, nhà sản xuất họ cài đặt cái nhiệt độ của cái đầu cảm biến cái que ờ, mà nó chạm vô đáy nồi á à. là hai trăm ờ, rưỡi độ bếp nó sẽ khóa ra thì lúc đó đáy nồi nó tầm khoảng là Ôm, nhà hai trăm rưỡi độ đấy ba trăm độ chứ để coi nhớ coi ờ ba đúng là hai trăm rưỡi độ thì lúc đó đáy nồi phải là trên 300 độ thì nó sẽ khóa ra khóa ra khi ờ, nước cạn nồi một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng ờ, chống cháy nồi nhưng mà ở nhiệt độ 300 độ á thì dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi nên ờ, nếu mà nói chống cháy nồi á nhiều khách người ta khó tính ơi ừ, sao dưới đáy nồi kêu chống cháy mà nó đã có cháy rồi nè Thực, cái mục đích của nhà sản xuất á, là để chống cháy nổ chứ không phải là chống cháy nồi chống cháy nồi là là người ờ, mình mình tự gọi với nhau thôi ừ. mục đích của nhà sản xuất là để chống cháy nổ tới nhiệt độ nó tự tới nhiệt độ đáy nồi 300 độ là nó sẽ khóa ra nhưng mà ở nhiệt độ đó là dưới đáy nồi đã có một lớp cháy nhẹ này cho mấy người già là tốt nhất xài đó à cái uh, cái bếp bên phải nó đã nó nó trên 200 độ thì nó tự động giảm nhỏ lửa nè lúc này anh cần gạt điều chỉnh lớn nhỏ nó không có thay đổi nhiều nè đó, nó là trên 200 độ đây em sẽ đo nhiệt độ cho anh xem đây 240 200 à, 240 đó. chừng nào nó tăng lên tới 300 độ thì nó sẽ, nó sẽ khóa à, cái này cũng tăng uh, trên 240 này thấy không đó. cái que cảm biến á ví dụ như uh, chỉ có thằng bếp Nhật nó mới có cái cảm biến à, chạm khóa ga khi nước cạn ngồi đó thôi dạ, những dạ. dòng bếp ở Việt Nam bán là không có thằng Trung Quốc nó chưa nhái được cái cảm biến này ví dụ giờ anh chị nói tôi có tiền nè giờ tôi ra siêu thị tôi ra mua cái mua cái bếp xịn nhất 20 triệu ừ. cũng không có cảm biến này cảm biến này là độc quyền của thằng Nhật mới có thôi ừ. nó tự nó nhảy giảm ra là ha đúng rồi nhiệt độ nó nóng rồi nó sẽ tự giảm đang test trực tiếp cho đó, cho, rồi, cho mình nó tắt, luôn tắt rồi đó mày ba ừ. độ ừ. Ừ tại ờ, cái nhiệt độ đáy nồi là bao nhiêu á nó tùy thuộc vào cái độ dày của cái nồi anh sử dụng đúng cái nồi độ dày rồi chất liệu nữa chất liệu inox chất liệu gan chất liệu nhôm đó nên ở đây em đo em nếu mà ở đây em thử bằng cái miếng sắt này á cái miếng inox này á thì uh, nó chỉ hiển thị ở trên cái ờ, cái súng là có hai trăm tư thôi nó nguội ừ. rồi nhưng mà nếu mà anh đo thử bằng cái miếng sắt khác á nó thể sẽ là 300 độ à nó tùy theo cái cái chất liệu inox, độ dày của nó, nó tại vì cái cái này là miếng inox dày nó mau nóng yeah. Dạ. nó mau nóng nên nó truyền nhiệt độ xuống cái cảm biến đó là à, cảm biến nó mau nóng thì nó ngắt nhanh đó. nên ờ, nó tùy vào cái chất liệu nồi mà anh sử dụng đây bây giờ đấy công tắc vẫn đang mở ha à. yeah. khóa ga dạ. à. đó là chức năng khóa ga khi uh, nước cạn nồi trái nước cạn nồi nước cạn nồi đó là hai chức năng cơ bản mà bất kỳ bếp ga nhiệt nào cũng có hết còn đây là dòng uh, trung dòng trung nó có thêm những cái tiện ích này tiện ích uh, hình nồi cơm nè là chế à. độ ủa nó, nó, ấm nước nè là dạ. chế độ nó nấu nước hình nồi cơm này là chế độ nấu cơm nấu cơm là cơm chính tự tắt á à. Ừ. cơm chính tự tắt nước sôi tự tắt đó đây, đây em thử nấu nước cho anh chị xem má để tép trực tiếp lên lên lên à, để anh sửa để anh tự anh sửa cái này anh quay rồi phải kiếm người để quay không cái này quay nó nó nó nó không có bị rung anh để máy gì quay nó nó không có bị tầm nó không có bị gì hết. còn mình tầm nó bằng cách nào không nó chỉ quay vậy anh lên điều chỉnh là à. test máy đó hả không nó quảng cáo rồi quảng cáo thì anh không có mướn không có tiền mướn người quảng cáo này là em nhận bếp thì giờ anh mới quay cái quy trình để test bếp cho cái người sử dụng ngoài kia thôi dạ. Dạ, dạ. hỏi giá luôn rồi anh ơi giá không trả lời vô cái tre mới coi được trực tiếp anh ơi ừ, vô cái trang á dạ. vô cái trang youtube á youtube rẻ hơn khuyến mãi <laughs> dạ. đây, đây, đây bây giờ em sẽ thử chức năng nấu nước nè bấm bây giờ nói với nấu cơm trước đi bấm bấm vào hình cái tô cơm ha dạ. nấc phía dưới là nấu cơm mình bấm chậm á, thì nó sẽ khóa lại nó không cho bấm dạ. muốn bấm nữa thì ta tắt đi ta mở lại phải bấm nhanh ha ở dưới là nấu cơm ở trên là nấu cháo dưới cơm trên cháo ừ. tức là cơm chín tự tắt ừ. cháo chín tự tắt ừ nhưng mà nhà sản xuất á, họ có bán kèm theo bếp một cái loại nồi dùng để nấu cơm nồi đó là nó đã canh chỉnh theo cái đường kính nồi loại ờ, chất liệu nồi độ dày nồi nó phù hợp còn về Việt Nam mình á thì uh, theo kinh nghiệm của em á thì anh chị phải sử dụng nồi mà thứ nhất là đáy nó dày thứ hai á là nắp nó phải kín hơi chứ nấu cơm mà ờ, nắp nó thoát hơi làm sao chín à, thì là ok được hết á đó. đó là chức năng nấu nước nấu cơ nấu cơm nấu cháo, cháo. Nấu cơm giờ tắt này đi tắt thì anh tắt này anh mở lại này giờ bây giờ mình thử chức năng nấu nước nè nước sôi bếp sẽ tự khóa ra mà cái bếp bên này nó bấm nó chậm cháy hơn ha wow, cứ bình tĩnh nó cũng vậy chứ sao chậm đây bên ờ, bên phải á bên trái thì tôi đang thử chức năng nấu nước ha tức là nước sôi nó sẽ tự khóa ra à, nhắc là lưu ý nữa nè đối với chức năng nấu nước này này á à, các bạn nhà sản xuất khuyến cáo là các bạn nên sử dụng nồi có đường kính đáy nồi từ 18 cho tới 24 cm tại vì nếu mà các bạn sử dụng nồi to quá đó thì dưới đáy nồi nó sẽ mau nóng mau nóng tức là bếp nước nó chưa kịp sôi là nó đã khóa rồi rồi, rồi cái đó nó nhà sản xuất họ quy định như vậy đây cái nồi này tôi đang thử là đường kính 21 à, 21 nè đường kính này tôi đang thử 21 nè đó nên khi mà sử dụng nấu nước á, các bạn lưu ý phải nồi phải đường kính từ 18 cho tới 24 thôi đừng có to quá là không có được cái bằng cái dòng đen này là được được ví dụ mình mình bắt nồi lớn hơn thì mình không bật cái chế độ này cái này ờ, cũng ít người xài, sử dụng khi nào mà cần nấu nước thì ờ, mình để ý thôi ừ. mình để ý là nồi ờ, khoảng gan tay cái nồi lớn hơn á thì mình sẽ không có cần xài cái nút đó còn nếu mà nồi nhỏ ừ. đúng tiêu chuẩn giống vậy thì mình bật cái này rồi bây giờ nói tiếp tới bếp bên phải nè bên phải cái này là chọn nhiệt độ chiên à. tại sao lại có cái khái niệm chọn nhiệt độ chiên là tại vì nếu mà các bạn lên Google các bạn tìm hiểu á thì ờ, có nhiều nghiên cứu cho biết là khi mà chiên ở nhiệt độ dầu mà cao trên 180 độ á, thì dầu nó sẽ bị biến tính tạo những hợp chất gây ung thư do đó ờ, những cái dòng bếp mà trung cấp của Nhật á, là từ hơn 10 năm về trước người ta đã tích hợp cái chức năng chọn nhiệt độ chiên này vô rồi bấm vô đây 180 này mặc định là 180 là nhiệt độ khuyến cáo sử dụng bấm cái nơi 200 200 là nhiệt độ cao hơn nếu mà mình muốn chiên gà chiên cá trong thời gian ngắn thì mình chọn 200 bấm cái nữa 160 mình chiên tôm chả giò những cái món dễ chín thì chọn 160 thôi cho nó an toàn đó là chức năng chọn nhiệt độ chiên đó còn à, cái nút này là chế độ rang bấm vô đây và giữ 3 giây là chế độ rang đó rang là sao nếu mà à, ở chế độ nấu bình thường á, thì cái nhà sản xuất họ cài đặt là hai trăm rưỡi độ thì bếp sẽ khóa ga như hồi nãy mình thử lúc đại đó thì lúc đó đáy nồi là 300 độ nó sẽ khóa ga còn khi mà mình kích hoạt chế độ rang này á thì nhà sản xuất họ sẽ tăng cái nhiệt độ của cảm biến này lên 300 độ nó mới khóa ra lúc đó là đáy, đáy nồi á phải là trên 340 nó mới khóa do đó nó sẽ kéo dài thời gian cho chúng ta sử dụng khi mà chúng ta cần rang rang đậu ha rang đồ khô nhưng mà tới 340 nó vẫn khóa chứ không phải là không khóa nha vậy vậy ờ, tại sao nhà không cài đặt ừ, cho rang thoải mái luôn đi mà tới 340 nó vẫn khóa là tại vì để đảm bảo độ bền cho linh kiện như anh chị à, mấy nhà sản xuất bếp ga hồng ngoại ở Việt Nam á, người ta quảng cáo ừ bếp ờ, hồng ngoại này rất là nóng 700 độ đúng tại vì à, cái ngọn lửa ga nè nếu mà đủ điều kiện về oxy và áp suất á, thì ngọn lửa ga nó nóng tới 1900 độ được do đó mà bếp ga hồng ngoại Việt Nam quảng cáo là à, nóng 700 độ thì điều đó là đúng vậy tại sao nhà sản xuất Nhật họ không có cài đặt để cho nhiệt độ nóng 700 độ mà họ chỉ cài đặt tới 340 là nó khóa là để đảm bảo độ bền cho những cái linh kiện này nè bếp Việt Nam anh chị để ý xài 2 năm nó sẽ mục mục đúng không nóng quá nó mục hơn mấy ngày chứ ừ, ừ bên kia nó sôi nó tự tắt à. rồi đây sau khi nước sôi lăn tăng thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại à. đó lúc này ừ. cần gạt không có thay đổi nè nước sôi lăn tăng là nó đã giảm nhỏ lửa rồi ừ, để tiết kiệm ga mục đích là để tiết kiệm ga và bây giờ em sẽ bấm đồng hồ thử ha cho anh chị xem ha là bà mấy phút nó tắt ha đây ống đồng hồ thử xem ờ, mấy phút nó tắt đã bên lửa nhỏ hả bên ờ, bên đây bên mình đang thử ờ, nấu nước nè chức năng nấu nước nè ừ. Ừ. quay trở lại cái vấn đề Rang. chế độ rang nè đó thì nhà sản xuất Nhật họ cài đặt ở chế độ rang này á thì đáy nồi là ba 340 là nó khóa ga rồi mục đích là để đảm bảo độ bền cho linh kiện Đây, nhiệt độ cao quá thì những linh kiện này nó sẽ bị mau hư đó do đó nhà sản xuất họ cài đặt là ba 340 là nó có khóa thôi muốn tắt thì tắt này đi đó bếp này à, nó sử dụng một cặp pin đại bếp sử dụng một cặp pin đại đây pin đại đây bếp sử dụng một cặp pin đại pin đại này á nếu mà các bạn mà có điều kiện á thì các bạn ra siêu thị mua cái loại pin alkaline alkaline là cái công nghệ chế tạo pin còn hiệu thì nó, nó có chữ alkaline nè à. còn à. hiệu thì nó có rất nhiều hiệu Panasonic Toshiba rất là nhiều hiệu Fujitsu có rất nhiều hiệu làm là sản xuất pin này nhưng à, loại pin này á <clears throat> giá ngoài siêu thị là 90.000 một cặp sử dụng cho bếp này thì được khoảng 7-8 à, tháng còn những cái loại pin Việt Nam con thỏ con ó Pinaco sử dụng cho bếp Nhật được 15 ờ, ngày các bạn tránh những loại pin này ra còn ờ, Panasonic màu xanh nè Toshiba Maxell màu đỏ nè hai loại pin này loại pin này giá bán lẻ 20.000 một cặp sử dụng được 30 ngày đó, các bạn cũng tránh những loại pin này ra tránh sử dụng 30 ờ, ngày mà hết pin thì bực mình lắm ừ. đó, nếu mà có điều kiện thì mua loại pin alkaline giá 90.000 một cặp sử dụng được 7-8 tháng Ừ. còn ở đây thì shop chúng tôi có tặng kèm viên pin sạc đến gì? Một cái bếp anh kia ở ngoài Vũng Tàu á Ông đi công chuyện Vũng ghé Ờ, cái xíu lại. test này xong rồi anh ghé Vũng Tàu cũng mua nữa đó, anh xài rồi đó Đây cũng mua rồi Ờ, rồi đó luôn Ờ Trước mình bắt mà dạ, Đây là pin ờ. sạc một, một chút thử cái này xong rồi tôi sẽ thử pin sạc cho các bạn xem Đang thử cái chế độ nấu nước cho cái bếp ờ, bên trái này Thì ờ, đợi nó nó tắt đi rồi tôi sẽ thử tới pin sạc dạ. Pin sạc này á sạc một lần đầy á thì sử dụng được khoảng ờ, từ 2 đến 4 tháng tùy theo các bạn sử dụng ít nhiều trung bình là 3 tháng đó các bạn các bạn ờ, khi sử dụng pin sạc các bạn nhớ móc cái lò xo vào cái cực dương của viên pin đây là cực dương đây là cực âm đây là đây là cực âm đây là cực dương các bạn móc lò xo vào mục đích á mục đích móc lò xo ờ, để cho lò xo nó không bị lệch nếu mà lò xo chạm vào cực âm ờ, cực âm tại cực âm là nó liền với cái vỏ nó chạy lên tới đây được nè nếu mà không móc lò xo thì nó chạm cực âm thì nó sẽ gây ờ, hư pin các bạn phải móc lò xo vào cái cực dương để nó cố định cái viên pin đó móc để loại để nó cố định viên pin như vậy đó thì đợi ờ, đang thử chức năng nấu nước này xong thì tôi sẽ thử pin sạc cho các bạn xem sạc dạ, một lần đầy thì sử dụng được từ 2 đến 4 tháng tuổi thọ pin từ 2 3 năm nghĩa là 2 3 năm các bạn sử dụng không phải tốn cái cái chi phí mua pin rất là lợi à, đây là cái củ sạc của nó đây củ sạc của nó cái đoạn dây này á, nó dài tới 3 mét lận rất là tiện để các bạn à, cắm vào cái ổ cắm ở trên tường tại vì đâu phải cái bếp lúc nào các bạn cũng để sát tường à, sát cái ổ cắm đâu đó nên cái à, cái dây này là nó dài 3 mét rất là tiện để các bạn ờ, nối ra cái ổ cắm rất là tiện ừ. dây dài 3 mét lực đây bếp nó đã khóa ra chức năng nấu nước sau ờ, ở đồng hồ tôi bấm là 4 phút 30 giây đó tại sao <coughs> hồi nãy là tôi bấm chậm chứ ờ, lúc mà lúc mà sau khi mà bếp nó nó sôi lăn tăng á là khoảng 30 giây là nó tự động nhỏ lửa lại rồi ở đây là nhà sản xuất á, họ cài đặt là 5 phút sau ở chế độ nấu nước thì bếp nó sẽ tự khóa ra tại sao là 5 phút mà không phải là con số khác là tại vì ở nhiệt độ nước sôi 100 độ cần thời gian 5 phút mới diệt hết vi khuẩn do đó ờ, còn người Việt Nam mình cứ thấy nước sôi là tắt nó nói là do mình không biết chứ còn nếu mà đúng ra nó phải là nấu 5 phút thì nó mới diệt hết vi khuẩn đó. do đó cái chế độ nấu nước này là nhà sản xuất họ cài đặt là 5 phút đây tôi sẽ ờ, thử lửa đây ừ. bếp đã khóa ra công tắc bếp vẫn đang mở đó là dạ. chế độ nấu nước ừ. đó, đó là chính dạ, xác luôn nó báo luôn tiếp tiếp tiếp tiếp dạ. game mua rồi giờ xài nữa mua nữa đây bây giờ tôi lấy pin này à, lấy pin à, pin đại này ra ha đây là pin đại đi pin sạc vô bây giờ dạ, tôi dạ. lắp pin sạc vô pin sạc thì à, pin pin thì các bạn lắp cực âm phía trong thì ừ. pin sạc này mình cũng vậy mình ừ. nó có cái hiệu ở trên cái hộp pin này ừ. có dấu cộng quay ở bên ngoài là là cực dương quay ra ngoài âm quay vô trong đó ha bây giờ ừ. tôi mở bếp ha ừ. đang sử dụng pin sạc ừ. có một cục à một viên thôi Vâng, nên đó. Ờ, phải nối cái lò xo nè <laughs> à, còn à, sạc một lần đầy á, thì sử dụng được à, từ 2 đến 4 tháng tùy theo các bạn sử dụng ít nhiều còn à, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sạc đây cái đầu sạc là tôi đã gắn sẵn ở phía dưới Rồi, bếp đây đầu sạc gắn sẵn ha đó bây giờ tôi sẽ cắm điện sạc cho các bạn xem nó báo đây hả không không cái này không có liên quan cái này á là khi anh sử dụng pin á khi sử dụng pin mà pin nó yếu á thì nó sẽ báo đỏ là để cho biết là là pin nó yếu thôi à. chứ ờ, còn bình sử dụng bình thường thì nó không có sẽ báo đây gì hết á dạ, còn pin sạc mình nó yếu nó có báo không có luôn pin sạc yếu thì nó cũng sẽ báo đỏ đây luôn ừ. rồi thành bảo vậy nhưng mà dấu... anh để ý như vậy nè trong quá trình sử dụng anh để ý bây giờ pin nó còn mạnh nè cái nhịp đánh lửa nó nhanh tạch tạch tạch tạch còn pin nó yếu á tạch tạch tạch ừ giống ra hết vậy đó. đây nó liên tục cái tiếng ừ. bắn của nó nó liên tục đúng rồi đây bây giờ ờ, mình ờ, sẽ cắm điện vô đây đó khi mà cái sạc ờ, cái cái đồ cắm sạc cái cái nút cái cái ổ cắm ngọn vậy ổ cắm ba này. khi mà bên đầy á thì đèn trên cục sạc nó báo màu xanh à. còn mà đang sạc vô á thì đèn nó báo màu đỏ ừ. khi mà nó pin mà nó yếu hẳn á thì thời gian sạc đầy á khoảng 10 16 17 tiếng cái giờ thí dụ như tối mình cắm điện vô mình bỏ đó sáng ra mình thấy đèn nó xanh thì mình rút ra à. đang sạc thì đèn báo màu đỏ pin đầy, pin đầy thì đèn báo màu xanh rồi cục này á, bây giờ nó cũng còn là 95 phần trăm nên không cần sạc cứ về sử dụng bình thường thôi đó đang hướng dẫn cho các anh chị biết cái cách sạc nó như thế nào thôi ha chứ dạ. về thì không cần sạc đâu còn nếu mà vừa sạc vừa sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết đây vừa sạc vừa sử dụng ha dạ. không ảnh hưởng gì hết dạ. hay thậm chí khi mà viên pin này nó bị hư hay là bị thất lạc bị mất các anh cấm uh, chị chưa? cấm trực tiếp cục sạc này sử dụng vẫn bình thường à. À. không ảnh hưởng gì hết nhưng mà à. tất nhiên là là ờ, em không có khuyến cáo xài kiểu này xài kiểu này thì nó không có bền đúng, đúng. xài kiểu này Chết thì nó không có bền này. ừ tại cục này mà cắm điện liên tục nó không có bền còn uh, sử dụng qua pin thì tốt hơn cục pin này giá bao nhiêu tiền pin này là 80 nghìn pin này 80 nghìn còn một bộ sạc nè sạc lồi xo này, này luôn nè còn giờ đầu nối nè thì 200 nghìn còn à, về, mua riêng viên pin thì 80 nghìn đó rồi. ha rồi. bếp này á thì nó không có chức năng hẹn giờ anh chị nào mà muốn hẹn giờ á, thì em sẽ hướng dẫn à, cho sử dụng hẹn giờ muốn sử dụng hẹn giờ á, thì anh chị mua thêm cái ổ cắm hẹn giờ này à. đây là ổ cắm hẹn giờ ừ bây giờ em ờ, muốn hẹn giờ thì anh các anh chị phải lấy pin ra ha lấy pin ra đây sử dụng ờ, kết hợp cái cục nguồn cục sạc này với cái ổ cắm hẹn giờ này bây giờ mình cắm vô đây cắm vô kia luôn rồi cắm vô đây ổ cắm hẹn giờ này nó sẽ cho phép hẹn từ 1 phút cho tới 60 phút bấm vào chữ set này bấm một lần là hẹn một phút bấm ờ, muốn hẹn gì là nhanh á muốn hẹn nhiều á thì bấm giữ đè tay thì nó số nó nhảy nhanh ha còn muốn ờ, xóa đi á, thì rút ra tự xóa bấm lại tự xóa tự xóa về sẽ không nè không là này là không có điện nè không có điện thì mở bếp không cháy mở bếp không cháy là bà cũng không có ga ra luôn nó an toàn hơn ha tuyệt đối an toàn ha còn muốn sử dụng á, thì ta sẽ bấm hẹn giờ giờ bấm số 1 là nó hẹn một phút một phút nó sẽ đếm lùi nó nó đếm lùi về không nó ngắt điện nó đếm lùi về không ngắt điện ngắt điện ờ, cho cái cục sạc này thì bếp nó, sẽ khóa ra khóa ra đó muốn sử dụng hàng giờ là sử dụng qua cái này cái cục hàng giờ là, là bao nhiêu tiền tám mươi nghìn thì ví dụ như ờ, tết các bà anh chị ở nhà muốn hâm khổ qua hâm thịt kho tàu ừ. mà mình mận công chuyện mình đâu có đứng canh được à. hẹn 60 phút rồi bỏ đi chỗ khác à. làm công chuyện khác ừ. tuyệt đối an toàn luôn à. không có sợ cháy nổ à. và lưu ý cái mình ở đây là mình lợi dụng cái chế độ là ngắt điện ngắt điện thì bếp nó khóa ra nên lưu ý khi mà hẹn giờ thì phải lấy pin ra vâng. chứ lấy pin ra có điện thì đâu có hẹn giờ được đúng rồi cái hẹn giờ này rời nó không có nằm trong máy nếu mà xài cái hẹn giờ rời này phải lấy pin nguồn ra đúng rồi đây ngắt rồi đây rồi khi mà nó hè lùi về không đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện thì bếp nó sẽ khói ra và dạ, mở ra là không cháy không cháy nó công tắc bếp vẫn đang mở nhưng mà nó không có ra ra đó mình sử dụng cái ờ, lợi dụng cái tính năng này để mình hẹn giờ rất là hay nhưng mà xài như vậy thì nó bị hà tuổi thọ của này nó cũng xuống theo lâu phải xài liên tục đâu có khi ờ, một tuần một tháng anh với chị mới xài một hai lần ha. rồi cái đó thì tính dạ. rồi ok hướng dẫn như vậy cho để cho hiểu rồi rồi còn test gì nữa không? Hết rồi đó, hết những chức năng của nó rồi đó. Hai triệu mấy hả chị? À, bếp được bảo hành một năm. Trong vòng 10 ngày đầu, nếu mà có lỗi thì ờ, shop sẽ ờ, đổi cái bếp khác cho các bạn. Các bạn ở xa thì shop sẽ chuyển qua đường bưu điện các bạn ở xa thì shop sẽ chuyển qua đường bưu điện các bạn nhận bếp tại nhà kiểm tra rồi thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện nên các bạn à, sẽ an tâm một trăm phần trăm không có sợ bị lừa gạt lừa đảo gì hết ha cái loại à, shop chúng tôi bán thì cũng 7 à, năm nay rồi chưa không có khách phàn nàn về, cái chuyện mà giao nhận hàng máy em sắp hết pin rồi em tắt nha nếu mà có sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng mà còn trong thời gian bảo hành các bạn gửi về shop sẽ được bảo hành miễn phí còn ờ, hết thời gian bảo hành thì ờ, shop sẽ ờ, tư vấn sửa chữa cho các bạn với giá cũng hữu nghị thôi chứ không có đắt đỏ gì đâu cái đây là đây là cái củ sạc alo alo rồi nghe em Ờ, rồi để số của bạn có sử dụng zalo không rồi rồi đợi chút xíu để nhắn qua zalo cho đợi chút xíu mình đang đi ngoài đường đợi chút ờ. rồi chị đợi chút alo dạ đúng rồi nó đen máy giặt hết hàng khoảng uh, hai tuần nữa mới có rồi mình báo lại cho mày giặt hết hàng không còn cái nào hết ừ rồi ok ha alo rồi nghe anh mở zalo lên kết bạn số này có nhân viên cửa hình tư vấn cho rồi chào các bạn à, xem YouTube trên TV á, thì có thể à, đọc vào cái remote để tìm kiếm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để đón xem thêm những cái video thử sản phẩm của chúng tôi vào ngày mai. Và đừng quên click vào nút đăng ký, subscribe để à, giới thiệu cho bạn bè mình cùng xem. Các cửa hàng bếp ga ở các tỉnh mà muốn có giá ưu đãi về để mình kinh doanh thì liên hệ với anh Nam qua Zalo hoặc là Facebook 0909 306 149 để ờ, có giá ưu đãi dành cho đại lý miền Bắc 0909 04 anh Nam là anh anh, dạ. anh video ờ, xin kết thúc tại đây xin cảm ơn và hẹn gặp lại livestream xong rồi dạ. xong rồi gửi cho khách ở phương xa kêu anh ly mới là coi trực tiếp luôn ra ăn ra cái máy cô của cái cái bếp của anh luôn biết mà anh vô cái trang anh